Thỉnh ờ, đại chúng, các quý Phật tử cùng thân quyến đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hội. Nam mô Phật ờ, Bổn ờ, Sư Thích Ca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 Kính thưa toàn thể đại chúng, sang phần giải đáp các cái câu hỏi gửi về, Thầy xin à, đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, từ nick Facebook của bạn Hoàng Cương, con Nam Mô Di Đà Phật kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi, con lấy chồng được 10 năm thì mới có con. Từ khi con sinh em bé ra, vợ chồng con làm ăn xa sút nhiều người nói con trai con khác với vợ chồng con chồng con sinh năm 1981 con sinh năm 1980 tức là cô này là hơn chồng một tuổi con trai con thì sinh năm 2012 con kính mong thầy giải thích cho con biết con phải làm gì ạ con xin chiên thầy <laughs> dạ. Cái câu hỏi của, của bạn Hoàng Cương, bạn nói rằng là bạn ấy lấy chồng 10 năm rồi mới có con, đây cũng là hiếm muộn đấy. Lấy chồng đến 10 năm mà mới có con cũng là muộn rồi. Và từ khi sinh cháu bé này ra thì vợ chồng làm ăn thì xa sút về kinh tế. Thế thì à, bạn ấy thì nghe người ta nói là cái đứa con trai này, cháu bé này nó khắc với vợ chồng bạn ấy, ừ, tức là khắc với bố mẹ bạn mới kể ra đây là chồng bạn thì sinh năm 1981, bạn thì sinh năm 80, thế và con cháu bé thì sinh năm 2012. Thì chắc là khác nhau hay sao, cho nên giờ làm ăn tự nhiên lại xa sút Bạn gửi câu hỏi về chùa, xin Thầy trả lời. Thầy xin trả lời cho bạn Hoàng Cương cũng như tất cả đại chúng thế này. Thứ nhất thì nói về cái câu chuyện gọi là tuổi tác theo cái của mấy cái nhà gọi là nho y lý số đấy Thầy nói là theo cái quan điểm của mấy nhà ấy. Thì thực sự Thầy thầy nói là vợ chồng bạn này với cháu cũng không phải là xung khắc nhau. Nghe không? Chồng thì sinh năm 81 là gọi là tuổi tân dậu, à, tân dậu. Mệnh ấy thì cũng là gọi là mệnh thủy, vợ 80 là canh thân, cũng là mệnh thủy. Đấy, Đấy rồi, Thế con cháu này thì sinh năm 2012, à, là tuổi nhâm thìn, thì cũng bệnh thủy, thì cũng không phải là sung. À, tí ngọ máu dầu mới là sung. Thế còn ở đây là gì? Ở đây là thân này, rồi là thìn này, rồi là à, dậu, không phải là sung. Thế cho nên là, là bạn Hoàng Cương này, nếu gọi là theo cái lý thuyết của mấy cái vị à, lý số nhé nên theo lý thuyết mấy vị lý số thì cũng không phải là sung thế thầy nói thế còn bây giờ theo quan điểm của, của đạo phật đây này thầy nói quan điểm của phật nha thì à, cái câu chuyện giữa cha mẹ và con cái nó có, có những cái nhân duyên thứ nhất ý, là là duyên thứ hai người ta gọi là nợ Đấy, trong đạo Phật gọi là duyên là nợ. Duyên tức là cái gì đấy làm cho nó tốt đẹp. À, hai là nợ đến với nhau để trả nợ, trả lần báo oán nhau. Đấy, cha mẹ với con cái thường là như thế. thế rồi cái, cái thứ ba nữa lại còn có một cái nữa là cha mẹ và con cái là cùng đến với nhau để cùng trả nghiệp, cùng trả một cái nghiệp gì đó. Thứ nhất là cha mẹ và con cái có cái duyên ân nghĩa với nhau, cũng sinh ra, cũng đến với nhau về một nhà để mà trả nghĩa cho nhau. Thứ hai là cha mẹ và con cái có cái nợ mắc nợ với con hay là con có mắc nợ với cha mẹ cũng đến về một nhà để trả nợ cho nhau. Thứ ba là cả cha mẹ và con cái cùng có cái nghiệp phải trả nghiệp à, đến với nhau để cùng trả nghiệp. Đấy, cái nhìn của nhà Phật mình là như vậy. Đấy, đấy là theo cái nhìn của nhà Phật không nói đến cái chuyện tuổi tác xung hợp gì cả mà nhà Phật nói đến duyên nghiệp. Thế thì ở đây Thầy xin dẫn cho bạn cái câu chuyện trong Kinh Pháp Cú Đức Phật kể cái câu chuyện mà gia đình cái ông ờ, ông trưởng giả này cũng giàu có, có mỗi cậu con trai thôi. Mới cưới vợ xong, hai vợ chồng mới cưới hôm trước hôm sau thì hai vợ chồng trẻ dắt nhau vào vườn để hái hoa mùa xuân. Thì cô vợ mới bảo, ấy, anh chồng là anh ơi, cành hoa kia đẹp quá, anh trèo lên hái cho em. Thế là anh chàng này trèo lên, với với thế nào là cành cây nó gãy, thế là ngã đập đầu xuống đất là chết ngay tại chỗ. Đấy. Thế và cái sự kiện nó xảy ra thì đại chúng biết rồi vào ngày vui vừa đến thì một cái cái nỗi đau đớn rất là lớn xảy ra à, bố mẹ cực kỳ đau khổ sau đó thì vợ chồng nhà cái, cái vị trưởng giả này ấy, có đến bạch phật tại sao chúng con này khổ thế con trai con này khổ thế nghe không cháu vừa mới cưới vợ xong mà vợ chồng chúng nó đang tuổi trẻ này đang đáng, đáng nhẽ được hưởng hạnh phúc sung sướng bây giờ này đau khổ thế này khóc lóc mếu máu bạch phật phật mới nói vì trong một tiền kiếp, á, cái cậu con trai này này là một chú bé đi bắn chim. Thế còn ông bà đó là hai vị thương gia đi đến đấy nhìn thấy chú bé này nó đang dương cung lên để bắn một con chim. Thì ông bà lại tán thán chú bé này nếu mà cháu mà bắn được con chim này chết ấy, thì cháu được cô chú phong là anh hùng đấy là thiên xạ nghe không thế và sau đó thì chú bé nó, nó dương cung nó bắn chết con chim thật ông bà vỗ tay khen tặng cháu là anh hùng là thiện xạ nghe không đó vì cái nghiệp ác ấy cho nên kiếp này cả ba người sinh ra chịu cái quả này đấy quả khổ ông bà gọi là tán thán việc ác tùy hỷ việc ác. Yeah. Với cái cháu bé này bắn chết con chim, mà kiếp này sinh ra làm cha mẹ, con cái với nhau để cùng trả cái nghiệp khổ đau này. Và sau đó Đức Phật còn nói chuyện, còn câu chuyện nó còn dài. Cái chú bé này nó còn những cái duyên nghiệp với cha mẹ nhiều kiếp khác nữa nữa. Đó, như vậy thì đây ở đây cái câu chuyện này để nói là gì? con cái đến với cha mẹ để cùng trả nghiệp thưa đại chúng cùng trả nghiệp nhé đây là giữa cha mẹ và con cái có chung cái nghiệp này đến với nhau trong một gia đình để cùng trả cái nghiệp này Đấy. thế rồi có câu chuyện cũng trong kinh pháp cú nói cái chú bé này sinh ra vào cái gia đình này là tự nhiên cả cái làng ấy không đi đánh cá được cái làng là dân vùng biển không đánh cá được rồi ông trưởng làng ông ấy mới suy đi nghĩ lại ông mới, mới nghĩ là trong làng mình có người nào ấy đen đủi cho nên ông chia làng ra làm đôi thì nửa làng bên kia không có gia đình nhà cái chú bé này thì đánh được cá còn nửa làng còn lại không đánh được cá nghe không đấy và cứ chia dần dần cuối cùng là là phát hiện ra nhà cái chú bé này thế là dân làng đuổi gia đình nhà chú bé đi Đó. thế thì cái chú bé này cũng thế đến nỗi là mẹ dẫn đi ăn mày đấy mà cũng còn không xin được cái gì đói khổ thì hóa ra chú này là trong một tiền kiếp tạo một cái ác nghiệp đó là chú ấy vứt đồ ăn của một vị một vị tỳ kheo đi nghe không tranh đồ ăn xong đấy vứt đồ ăn của vị ấy đi đó thế mà vì cái ác nghiệp đấy rồi đương nhiên là gia đình chú này cũng có cái cộng nghiệp với chú ấy cho nên bây giờ chú sinh ra và mà cả nhà cũng phải chịu cái khổ cảnh này đó thế đấy là giữa cha mẹ và con cái có những cái cái nghiệp với nhau và có những cái câu chuyện đấy thưa đại chúng ờ, là cha mẹ mắc nợ con cái con cái đến đòi nợ ừ. đấy. trong ờ, đào tràng nhà mình nó có câu chuyện gia đình cũng một chú phật tử đấy, nghe đấy. chú sinh cháu bé này mà từ bé là nó nó gọi là cái, cái người tàn phế luôn từ bé cả gia đình phải chăm nằm ở trên một cái tấm phàn đó rất khổ chăm hết cho nó từ bé sống đến hai mươi mấy tuổi không không chết nhưng khi mà chú chú này chú mất bố của cháu ấy mất hết bốn chín ngày thì cháu nó cũng mất đấy cái cháu bé đấy mất luôn đấy nó cũng là duyên nợ với nhau đến để đòi nợ của nhau đấy nó không phải không đâu và có những cháu sinh ra làm bố mẹ rất là khổ tốn tiền từ bé vất vả vô cùng nhiều thứ đấy đấy là con cái đến mà đòi nợ cha mẹ thế nhưng cũng có những gia đình thì khi mà sinh con ra thì gia đình rất khấm khá làm ăn phát đạt tốt đẹp đấy thì là cháu này nó có phúc của nó và gia đình cũng đến lúc quả phúc nó trổ đấy hoặc là sau này có những cháu nó lớn lên nó rất chăm chỉ lo cho cha cho mẹ rất lo lắng nhiều khi cha mẹ thì mắng thì đánh nhưng mà nó vẫn rất là lo cho cha mẹ thì đấy là cháu đến trả nghĩa cho cha mẹ thì cái nhìn của đạo phật là thấy rất rõ mọi cái nó có duyên có nghiệp duyên nghiệp của cha mẹ với con à, rồi duyên nghiệp của cả cha mẹ với con chung nhau đấy, cùng chung cái nghiệp đấy có những cái như vậy đó thì ở đây ấy, với trường hợp của của bạn ấy thì chúng ta làm sao đây? Nghe không? Khi sinh cháu thì gia đình làm ăn xa suốt Thì thứ nhất thì ta phải xem có thể là do nghiệp của vợ chồng đến lúc nó trổ quả, đây là nghiệp riêng của vợ chồng. Đến lúc thất thoát tài sản, xa suốt kinh tế, đấy là nghiệp riêng. À, còn cái thứ hai là ta mới tính là cháu này có duyên nghiệp với vợ chồng trong cái chuyện này nữa. Nghe không? Đó. Thế thì làm sao? thì chúng ta phải tu thôi theo đạo phật thì tất cả những cái duyên kinh nghiệp này phải tu cho nên thầy thì thường hay dạy các phật tử khi mà mà mà trong nhà chuẩn bị có thành viên mới đấy sắp sửa sinh cháu thì là gia đình vợ chồng phải biết lo tu ngay sám hối những cái cái nghiệp oan oan ra trái chủ với con mình Đấy, nếu mình có cái oan trái với nó, nợ nần với nó thì vợ chồng ngay phải biết sám hối tu tập, nghe không? làm phúc hồi hướng cho cháu bé đó, Đấy, làm phúc cho nó. Vợ chồng tu tập để chuyển cái ác nghiệp của mình, rồi làm phúc để hồi hướng cho cháu bé, nó cũng trả cái nợ, oán nợ với nó. Đấy, thưa đại chúng, đấy là cái cách tu tập. Thế sau này sinh ra cháu bé thì vợ chồng cũng vậy, tiếp tục làm phúc cho cháu, tiếp tục tu tập mình quy tam bảo rồi hướng dẫn cho cháu đi sâu quy cũng được Đấy. tất cả những cái đó đều là cái pháp để trợ duyên chuyển cái nghiệp xấu của cha mẹ với con cái hoặc là cộng nghiệp của, của cả cha mẹ với con cái nhé có cái là cộng nghiệp chung của cả ba người có cái là, là duyên nợ giữa cha mẹ với con cái cái nợ hoặc là cái duyên nó đến nó đòi với nhau đó thế thì phải tu tập à, phải tu tập, phải sám hối, phải làm phước, hồi hướng. Và rất nhiều gia đình thì thấy có sự chuyển hóa thật, nghe không? Ừ. Cái đứa con này lúc đầu là rất là ngỗ ngược, rất là tai quái và phá phách, tài sản cha mẹ thất thoát. Nhưng sau đó vợ chồng biết quy tam bảo tu tập, rồi hồi hướng làm phước cho con, cuối cùng thấy cháu nó chuyển hóa rõ rệt luôn, lại trở thành đứa rất là hiếu thảo, rất thương cha, thương mẹ đấy, trong các đạo tràng chúng ta có những chuyện đấy rồi à, đấy. đó những cái sự chuyển hóa rất là, là cụ thể đấy đấy thế thì ở đây thầy nói là cái việc này là cái việc mà, mà về mặt à, giáo lý phật giáo để chúng ta biết giữa duyên nghiệp của cha mẹ với con cái để chúng ta phải lo tu tập mới chuyển hóa ta không biết là nghiệp chung hay nghiệp riêng duyên nợ nhưng ta cứ tu tập mà làm phước tu tập cho mình rồi làm phước hồi hướng cho con để chuyển hóa những cái ác nghiệp giữa cha mẹ con cái và cộng nghiệp của, của cả nhà. Cái đó đều tốt. Đồng thời bên cạnh đó chúng ta phải phải thêm cái phần giáo dục nữa, nghe không? Chứ không phải chỉ, chỉ nói là làm phước không, chúng ta phải học cách giáo dục con. Vì cái nghiệp của kiếp hiện tại này này nó cũng rất quan trọng. Có thể là cháu bé có ác nghiệp với cha mẹ nhưng cha mẹ lại là nhà giáo dục tốt, biết giáo dục, biết dạy dỗ con thì cũng chuyển được cái nghiệp oan kết giữa cha mẹ và con cái. Đó, cho nên cái việc giáo dục nữa, cha mẹ phải học cách dạy con. Cái điều đó rất là quan trọng nhé. Thế Thầy xin chia sẻ cái điều này để cho bạn à, Hoàng Cương à, nắm được và cũng yên tâm, không phải là cái chuyện mà xung khắc về tuổi tác đâu. Ừ. Câu hỏi thứ hai của bạn Facebook Đỗ Ngọc Dũng hỏi thế này. Kính bạch Thầy, mẹ con chết được hơn bốn năm rồi mà gia đình con chưa bốc mộ cho mẹ. Vì em con đi xem bói, thầy bói bảo là mộ mẹ con kết nên không được bốc mộ. Gia đình con đang rất lo lắng không biết phải làm thế nào. Xin Thầy cho con hỏi mộ mà kết là như thế nào? Gia đình con phải làm gì bây giờ? Xin kính nhờ Thầy chỉ bảo chúng con. Con xin chiên công đức của Thầy. Tức là bạn à, Đỗ Ngọc Dũng này hỏi về cái việc mộ kết. Mộ của mẹ bạn ấy 4 năm rồi, chưa sang cát. Bây giờ đi xem thì mấy ông thầy bói ông bảo là mộ ấy kết rồi. Thấy không? Cho nên là đừng có đụng vào, à, đụng vào là chết, xảy ra chuyện. Đấy. Bây bạn hỏi bây giờ làm thế nào đây? Thì kính thưa đại chúng, đúng là câu chuyện về mồ mả cũng là câu chuyện rất là rất là dài dòng, rất nhiều vấn đề. Đấy dân ấn độ họ chả mồ mả gì cũng chẳng thấy vấn đề gì à, dân à, á đông chúng ta thì nặng về mồ mả nghe không? À, gọi là giàu về mồ về mả nặng về mồ mả cho nên chúng ta nó có rất nhiều chuyện quanh cái chuyện mồ mả thế thì trong câu chuyện mồ mả có một cái câu chuyện gọi là mộ kết thế thì mộ kết là cái gì thì theo quan niệm dân gian ấy mộ kết nó là cái hiện tượng mà rất là kỳ bí Đến bây giờ thì thực chất là khoa học cũng chưa giải thích được thế nào gọi là cái mộ kết. Ừ. Họ nói rằng mộ kết ấy là một cái điểm lành, à, nó đem lại may mắn thịnh vượng cho con cháu, những cái người mà thuộc cái, cái, cái, cái hệ phả của cái, cái người nằm trong mộ đấy đó. Ờ, con cháu được hưng vượng, mọi cái tốt đẹp. Ừ. Thế và nếu mà không biết mà đi đào cái mộ kết ấy lên ờ, là chết là rất nguy hiểm. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, à, các nhà khoa học rồi các nhà nghiên cứu thì họ nói cái mộ kết là cái mộ mà được đặt vào cái nơi có cái trường khí tốt của, của đất, ấy. nó thu nhận được năng lượng của địa huyệt. Ừ. Thế và cái mộ ấy nó có những cái biểu hiện như thế này, gọi là cái mộ kết. Đấy. Thứ nhất ấy, là cái khu mộ ấy được đặt vào cái vị trí có long huyệt nhé tức là mấy ông mà thầy địa lý thì ông xem ông biết chỗ này gọi là có long huyệt à, thì ông bảo cái mộ là đặt vào long huyệt ừ. thứ hai là đất ấy, nó càng ngày nó càng nở ra ừ, càng ngày càng nở ra và hoặc là có những cái hiện tượng như là có có cây cối xung quanh nó mọc tươi tốt ở bên trên mộ mọc rất tươi tốt có hơi ẩm ở cái khu mộ nó bốc ra đấy là một cái mà người ta nói là cái để nhận nhận định ấy, về cái mộ gọi là mộ kết ừ. thế rồi có những người người ta thử người ta lấy ờ, cái cành mà nó nó nó gần héo người ta cắm đấy nhưng nếu mà mộ kết là là hôm sau có thể cái cành nó lại tươi lại cái bông hoa đấy nó tươi lại đấy người ta cũng cũng khảo sát cái mộ gọi là mộ kết đó thì kính thưa đại chúng người ta xem xét một cái mộ như vậy người ta gọi là cái mộ kết nó càng ngày càng nở ra cây cối thì tươi tốt ở đấy nó, nó đặt vào cái vị trí nó rất là đẹp thế rồi nó có hơi có khí bốc lên người ta còn nói là ngồi ở cái cạnh cái mộ kết là thấy hơi ấm nó bốc ra và thấy người nó sảng khoái đấy đại khái như thế người ta nói là cái mộ kết ừ. thế thì thưa đại chúng cái chuyện mộ kết ấy, Ờ, lâu lắm rồi và người ta nói là cái mộ kết như thế thì đừng có lên lên lên đào ra ừ. đào ra là rất nguy hiểm có những nhà khi mà bật cái mộ lên ấy thì thấy trong mộ là nó có những cái màng trắng nó phủ kín cái xác chết mà xác chết thì không phân hủy gần như không phân hủy Thế hoặc là có những các cái chất nó keo nó giống như là keo vàng đó, nó phủ lên đấy, nó gọi là mộ kết tơ hồng này mộ kết kết trắng đấy rất là, là, là kỳ. Thầy cũng có được xem một hai cái trường hợp họ gọi là mộ kết ấy. Khi họ mở cái, cái nắp ván thiên lên thì thấy có cái hiện tượng đấy. Ừ. Thì kinh thơ này chúng ờ, ờ, nói về mộ kết thì nó rất là nhiều vấn đề. nhưng bây giờ theo cái quan điểm đạo Phật của chúng ta thì thế nào? Và bạn này bạn đang rất lo, nhà bạn ấy bây giờ ờ, thầy bói thì nói là mộ kết bây giờ không cải táng hay là cải táng đây đó thế thì theo đạo phật mình ấy phải nhìn thấy thế này ừ, cái mộ là cái nơi mà chôn cất thi hài của người mất thế thì cái vong hồn người mất á, khi sống họ mà có cái tư tưởng chấp trước về thân xác thì sau khi mà họ chết rồi đấy hồn lìa khỏi xác thì cái vong hồn đấy nó, nó rất là, là yêu quý cái xác thân à, thưa đại chúng đó. rất là yêu quý cho nên vong hồn nhiều khi chui cả vào mộ để xem thân xác mình thế nào Đấy, đại chúng đã nghe câu chuyện mà một cô gái này có xinh đẹp khi cô mất rồi cô nuối tiếc cái thân xác cô mà rồi cô đọa ngay làm con giòi ở trong lỗ mũi đấy. đấy trong kinh phật nói cái chuyện này thế thì tương tự như vậy cái vong hồn nó đi ra vào mộ xem cái xác mình biến đổi thế nào nó yêu quý lắm thế nếu cái vong hồn này á, họ chết mà họ là một cái, cái vong hồn có phước báu hoặc khi họ chuyển kiếp hết cái thân trung ấm họ sinh làm quỷ thần một là ngã quỷ có phước hai là làm thần linh có phước báu và cái tâm họ vẫn chấp về cái xác này chấp vào ngôi mộ này là rất nặng nề thưa đại chúng đấy nên có rất nhiều người ta không biết phật pháp thì người ta chấp thôi người ta quý cái thân xác người ta lắm đấy. kể cả thưa đại chúng có nhiều chúng chết sinh làm chư thiên mà họ vẫn rất là chấp cái thân xác họ cái thân cũ đại chúng nghe câu chuyện mà có cái đàn khỉ đấy khi mà nó nó bắt chiếc một vị tu sĩ để nó xây một cái tháp nó bắt chiếc thế sau đó thì nó bị chúng nó bị lũ cuốn trôi chết do công đức nó bắt chiếc cái vị tu sĩ đắp tháp xây một cái tháp mà nó, nó được sinh thiên cái sinh thiên rồi thì mới nhìn xuống mới biết là kiếp trước mình là khỉ nghe cho nên sau đó thì các vị chư thiên này hạ xuống trần gian đi tìm những cái xác con khỉ là xác của mình kiếp trước đấy về rồi xây dựng dựng lên đắp xây lên thành cái, cái khu mộ rất là đẹp đấy và mang hương hoa xuống đấy để gọi là cúng dường cái thân cũ của mình từ cái thân cũ do biết tu làm thiện pháp nên được sinh thiện đó chân chư thiên người ta cũng còn có cái chấp đấy cơ không phải không thế thì những cái vong linh mà khi bỏ thân rồi nếu còn chấp trước về thân xác mà cái vong linh họ lại có phước báu họ được làm ngã quỷ có phước hoặc làm thần linh có phước thì họ cũng có ai lực đấy nhé cho nên ấy, họ tìm mọi cách để họ bảo trì cái xác này của họ bằng mọi cách cho nên mới sinh ra cái hiện tượng mộ kết và các nhà khoa học thì nói là chỗ đấy nó có trường khí thế nọ trường khí thế kia hay là cái đất đấy nó gọi là đất dưỡng thi đất dưỡng thi nghĩa là nó không làm cho cái thi hài nó hủy hoại ừ, họ nói thế thế nhưng thực sự họ cũng vẫn chưa chưa hiểu được thật sự là sâu xa cái chuyện mộ kết nhưng mà theo cái nhìn của phật giáo mình thì biết à, các vong linh này họ chấp trước vào thân xác họ tìm mọi cách để giữ gìn cái thân xác này mọi cách nếu họ là cái loại quỷ mà không có phước báu thì họ không giữ được thân xác nó sẽ tự hoại rất nhanh nhưng vì họ là cái loại quỷ hoặc loại thần hoặc thành chúng chư thiên họ có phước báu thì họ có những cái năng lực nhất định để giữ cái, cái thân này tất nhiên rồi thân cũng phải hoại thôi năm tháng rồi cũng phải hoại chỉ được cái là lâu thôi phải không đấy như thế thì cho nên những vị đấy nếu con cháu mà biết phụng thờ cái mộ kết đấy nghe không? thì những cái vị vong linh này quỷ thần này họ hộ trì cho à, nghe không? tất nhiên nó cũng là cái phước báu của dòng họ chứ không phải nói là là cúng cái mộ ấy không mà được nó cũng phải là có phước cái dòng họ này cũng là đến lúc phát phúc nghe không? đó phát phúc cho nên cái vị quỷ thần có phúc này hoặc là chư thiên này mới hộ trì cho con cháu được tốt thì người ta gọi là mộ kết nó phát và cái chuyện đó là có chứ không phải là không thế và nếu chúng ta phá vào cái mộ này phá vào cái mộ này cái vị quỷ thần này họ sân lên mà họ trách phạt đúng là cũng ảnh hưởng đến con cháu cho nên có nhiều trường hợp khi phá vào cái mộ kết là gia đình xảy ra chuyện ngay lộn bại luôn rất nhiều chuyện vì chính cái vị này họ, họ đang giữ cái xác họ họ trách phạt con cháu lúc ý thì không kể đâu thưa đại chúng ừ, con cháu cũng phạt luôn cho nên à, đụng vào cái mồ kết là sinh chuyện nha cái chuyện đấy là có không phải là không có đấy là cái chuyện chuyện thật xảy ra đó. thế vậy bây giờ trường hợp nhà bạn này thì làm sao đây à, thế nhà phật mình có cách giải quyết không ông thầy bói thì ông bảo mộ kết nhưng mình thì không biết kết thật hay không mà cứ để mộ ở đấy mãi thì nó không yên lòng này bảo mẹ nằm đấy mãi, không được tắm rửa, không được xăng, xăng cát thì sợ mẹ bẩn. Đấy. Thế cho nên cái đó rất là khó. Nhưng thưa đại chúng, nhà Phật mình thì có cách, nha, có cách. Đó là giúp cho vong hồn cái người mất đấy, dù họ tái sinh làm ngã quỷ hay làm thần linh hay chư thiên, mình làm lễ khai thị cho họ để cho họ giác ngộ ra không chấp vào cái thân xác nữa là xong chuyện Nghe không? cho nên dân Ấn Độ họ có mồ mả thế đâu mà đại chúng thấy có chuyện gì xảy ra đâu. Nghe không? Chính là dân ta là vì chấp vào cái, cái thi hài, chấp về mồ mả, lâu đời rồi nó ăn sâu vào trong tâm tủy rồi cho nên nó mới nặng nề như vậy. Quý lắm thưa đại chúng. Và ừ, quý lắm, một chút xương, một chút cốt cũng quý, thân của tôi, và xác của tôi quý lắm, cho nên là cứ như thế mà chấp thôi sinh sang cõi khác rồi vẫn nhớ vẫn chấp cái sân xác của mình cái mộ mả của mình nên cho nên ấy, với trường hợp nhà bạn này á, thì thầy nghĩ là nên làm một cái đàn lập cái đàn lễ để siêu độ cho những cái vong linh vong linh trong mộ mà, mà có cái thi hài đó tức là đây siêu độ cho mẹ bạn ấy nhé không biết là mộ kết hay không đó, thỉnh chư tăng những bậc mà có giới đức ấy, chân tu đến làm lễ siêu độ khai thị cho vong linh của mẹ bạn ấy. vong linh giác ngộ không chấp mồ mả nữa là xong à, thì lúc ý là à, đào lên sang cát bình thường và hiện nay chùa mình làm như thế rất nhiều nhiều trường hợp đó nghe không không có gì phải lo à, nhưng mà không phải là là ai cũng có thể làm cái chuyện khai thị siêu độ này được đại chúng biết rồi nếu mà không phải là cái bậc có giới đức thì thật sự là khai thị cho vong linh rất là khó không phải dễ đâu thưa đại chúng thì vong linh họ rất biết về mình rất biết về người thầy cúng thầy lễ người ấy có giới có đức không để dạy cho họ không để bảo họ không cho nên cái này á, những cái trường hợp mộ mộ kết mà phải sang cát mà phải di chuyển cái mộ này thì phải lập đàn và thỉnh những cái bậc chân tu thật đức đến làm lễ siêu độ cho cái vong linh này khai thị cho vong linh này giác ngộ tự họ không không chấp trước cái mộ nữa không chấp trước thân xác nữa thì sau đó chúng ta làm rất thoải mái nhé đấy thì cái đấy là cái mà nhà phật mình có cách để giúp cho những cái trường hợp không biết mộ kết hay không để chúng ta làm nhé. thế còn nếu mà làm mộ kết thì mình để thì để phải không tất nhiên rồi thì cũng vẫn phải khai thị cho vong linh đó vì vong linh mà chấp trước thì vong linh sau cũng khổ cũng khổ đấy vì cái mộ nó sẽ biến đổi thân xác sẽ hủy hoại rồi trâu, ờ, trâu bò nó dày nó xéo rồi đủ thứ nó, nó sinh ra cây cỏ nó mọc vào lúc ý rồi lại lại sinh chuyện Thế cho đối với đạo phật chúng ta là giúp cho vong linh giác ngộ để được siêu thoát và không chấp trước vào vào cái thân này nữa không chấp trước vào mồ mả nữa đấy là cái điều quan trọng nhất đó thì thầy à, chia sẻ với bạn này bạn có thể thỉnh chư tăng về lập đàn siêu độ cho mẹ bạn nhé khai thị cho mẹ bạn sau đó thì thì cải táng bình thường, nghe không? Sang cát bình thường nhé. Câu hỏi từ Facebook của bạn Hương Anh hỏi rằng Kính thưa Thầy, người động thổ có thể là nữ không ạ? À? Vì con biết người dân quan niệm rằng chỉ có nam giới mới được làm lễ động thổ thôi ạ. À. <laughs> À, đại chúng thấy câu, bạn này bạn hỏi câu hỏi. À là người nữ tức là con gái có được làm lễ đồng thổ hay không à, đồng thổ xây nhà đồng thổ à, xây trụ sở vân vân xây cửa hàng làm lễ đồng thổ thế bạn bảo là thường là người ta quan niệm là chỉ có đàn ông mới được làm lễ đồng thổ thế thì là thế nào thầy xin trả lời thế này cái lễ đồng thổ thì đúng là đại chúng biết rồi đồng thổ là chạm vào đất đấy ừ theo quan niệm của dân gian thì đất có thổ công sông có hà bá nghe còn phật giáo mình ấy, thì khẳng định rằng à, đất là có có thần linh cho nên mình gọi là sơn thần thổ địa à, rồi long thần nữa rất nhiều trong kinh địa tạng thì nói cái vị mà thần đất lớn nhất ấy, cai quản cái cõi đất này là ông kiên lao địa thần yeah. ông cai quản cái cõi đất này À, kiên lao địa thần đấy, gánh vác cái trái đất này đấy. đấy thế thì thưa này chúng khi chúng ta mà làm những việc mà lớn liên quan đến việc đào bới đất nhiều không? thì chúng ta nên làm cái lễ gọi là lễ động thổ cái việc đó là việc tốt nên làm những ai mà có tín ngưỡng có tâm linh người ta đều tin cái điều này vì rất nhiều cái trường hợp đó, khi mà động à, động thổ đấy không có lễ bái gì sau đó xảy ra chuyện Đấy, Thầy đã kể chuyện cho đại chúng nghe đấy. Một cô Phật tử cũng kỳ cựu của chùa mình đấy, cũng là giám đốc một công ty. Khi mà làm cái cảng, ấy, cô cho múc đất để làm cái cảng. Thế thì cái máy múc nó vừa mới múc được chút thôi, lập tức là xảy ra nạn luôn. À, trong công ty là có ờ, người công nhân lái xe kẹp chết người kẹp chết công nhân trong công ty ngay sau đó thì một cầu nữa thợ điện ờ, hàn điện chập cháy luôn cánh tay và ngay sau đó luôn ở nhà báo tin là một đứa cháu ở nhà ngã từ tầng 2 ngã xuống đất rơi xuống đất đó liên một lúc dồn dập về sau thì mới, mới bạch thỉnh lên thầy rồi sau mới biết được nhân duyên là đào cái đất ấy vào cái chỗ ở của ba con quỷ chứ không phải không đó sau gia đình phải làm lễ sám hối lễ tạ rất là nhiều đấy đó đúng vào cái là xảy chuyện ngay cho nên đất quả thật là có nó là chỗ ở nương trú của quỷ thần có những quỷ thần họ ở trên cái đất đấy vong linh ở trên đất đấy hoặc là còn có những cái vị thần người ta được cai quản cái đất đấy mình gọi là thổ công thổ địa đấy kiên lao địa thần cho nên chúng ta làm những cái việc ừ, nhất là lớn ở à, đây thầy nói lớn chứ còn chúng ta cuốc một nhát cuốc thì không thành vấn đề mà phải xây dựng công trình lớn đấy và thì chúng ta phải làm lễ động thổ cái lễ này nó là gọi là gì thể hiện cái sự tôn trọng cái sự kính trọng đối với quỷ thần đối với thần linh chúng ta báo cáo chúng ta xin phép và cái việc đó là cái việc rất bình thường thôi chúng ta làm lễ hẳn hoi với tâm thành kính xin phép các vị được đồng thổ để xây dựng công trình, cái đó là tốt. Và Thầy nghĩ rằng tất cả đã là Phật tử chúng ta, người có tín tâm với Phật thì đều đều nên thực hành điều này để tránh những cái điều không tốt nó xảy ra. Nhé. Thế còn ở đây bạn ấy hỏi là người nữ có được đồng thổ không? Thì Thầy xin chia sẻ thế này. Theo Phật giáo thì nam nữ là có khác. Nghe không? trong kinh thì đức phật dạy đó hai mươi điều khó trong đó được sinh ra làm người là khó mà làm người rồi được sinh ra làm thân nam tử là khó à, sinh thân nam tử khó hơn thì trong kinh đức phật nói là người nam ta ít cái nghiệp chướng người nữ thì nhiều nghiệp chướng hơn đó thế này chúng biết rồi đúng không cái, cái, cái, cái nghiệp riêng của người nữ người nữ thì yếu đuối hơn chân yếu tay mềm nghe gọi là phái yếu mà thế rồi người nữ thì phải sinh nở mang nặng đẻ đau phải nuôi con ừ, cho con bú <laughs> chứ người nam thì không thể cho con bú được nghe không đấy tức là đấy cái người nữ có những cái nghiệp thế và trong ờ, kinh thì đức phật còn nói người nữ ờ, làm phật cũng không được nghe cho đến làm vua trời cũng không được mà làm đến ma vương cũng không được người nữ cái nghiệp người ta ừ, không làm được nghe không? không làm ma vương kể cả ma vương cũng không được làm Thế đấy là cái nghiệp riêng, không phải là Đức Phật kỳ thị gì về, về giới cả, phân biệt giới không phải thế. Ờ, mà đây là Ngài nói lên sự thật về nghiệp của con người. Con người có nam, có nữ thì nghiệp nó có khác nhau như thế. Đấy, người nữ cái nghiệp chướng có phần nặng hơn người nam giới. Người nam giới thì mạnh mẽ quyết đoán phải không? Ờ, hơn người nữ giới thường là như vậy cho nên trong nhà mà có nam giới thì nhà nó khỏe hơn còn nhà mà toàn nữ thôi phải <laughs> thì cái nhà ấy là yếu cái nhà đấy là, là cũng rất là lo có nam giới cho nên cái, cái thuyết mà trọng nam khinh nữ thì thực sự mà nói nó cũng có cái nhân duyên từ cái chỗ này ngày xưa nói là nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô nghe không tất nhiên bây giờ thì chúng ta gọi là phải bình đẳng về giới cái đó là đúng bình đẳng bình quyền thế nhưng mà thực sự thì trong tâm lý thì mọi người vẫn biết nam giới thuộc về mạnh thuộc về cái gì đấy nó mạnh mẽ nó cứng cỏi cái đấy là sự thật thế thì tâm lý thì đại chúng khi mà làm cái lễ đồng thổ thì đúng là người ta cũng rất thích nam giới đồng thổ vì cái đặc trưng này vì nam giới mạnh mẽ nam giới người ta gọi là nam giới là dương nữ giới là âm mà dương thì nó phát triển ha? Đó, nữ giới thì người ta không thích cũng giống như là có hai cái máy thầy nói hai cái máy hai cái máy đào chẳng hạn ờ, một cái máy rất khỏe một cái máy yếu thì chúng ta thấy nếu mà khởi công thì muốn cho máy nào vận hành ai cũng muốn cái máy khỏe chứ phải không máy khỏe thì cái này tâm lý chung thôi tâm lý của chúng ta là rất thích nam giới động thổ ờ, nhưng sự thật thì không phải do nam giới động thổ mà cái công việc ấy nó tốt đẹp hơn nó hanh thông hơn nó không phải thế nghe không mà sự việc ấy tốt đẹp hay không là do nhân duyên và phúc báu của cái chủ sự ấy Đấy. đây chúng phải thấy rất rõ nhân duyên nghiệp phúc của cái vị chủ sự cái việc đó nhé cái vị đấy mà có phúc báu thì cái việc ấy nó sẽ tốt đẹp dù là ai đồng thổ chứ không phải là nam giới đồng thổ thì việc cái nó tốt đẹp hơn là nữ giới cái đó không phải cái đấy không phải trong cái nhân quả này không phải trong cái, cái việc này chúng ta là đệ tử phật chúng ta phải biết rất rõ nghe mặc dù tâm lý của người đời thì rất là thích những cái việc khai trương mở màn là nam giới vì trông nó mạnh khỏe vào nó, nó, nó, nó oai hùng hơn nữ giới thì mảnh khảnh vào trông yếu đuối thì đấy là cái tâm lý thôi nhưng tâm lý nó không phải là cái chuyện nói về cái chuyện mà ảnh hưởng đến cái nhân quả do nam giới làm một tốt đấy thì chúng ta thấy ví dụ như là thầy nói là có nhiều cái lễ mà cái vị đi đồng thổ nhiều khi là nguyên thủ mà nguyên thủ này là nữ nữ thủ tướng nữ tổng thống thế thì hỏi rằng cái, cái, cái đồng thổ đấy thì có để cho cái vị làm lễ không vị vẫn phải làm lễ chứ phải không à, đấy ở trên thế giới có rất nhiều nữ thủ tướng nữ tổng thống có thì nếu mà lễ thì cái vị phải phải đồng thổ rồi chứ ai mà dám bỏ không cho vị đồng thổ đúng không cái chuyện đó là rất bình thường nhé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 tử và chúng ờ, sinh ờ, đều chọn ờ, thành Phật đạo.